sau đây là cách để tạo ra một cái component tạo ra đơn giản thôi thì bây giờ mình xóa này đây để mình làm lại thì để mà tạo component thì à, ban đầu là mình cần phải à, tạo thủ công trước đã thì à, tạo thủ công thì mình có thể dùng lệnh beam đây để beam đây để tạo cái mặt bích mình lót cái mặt bích mình dùng vào đó, mình cứ tạo một mic của mình thôi không để mà cho nhanh nhé thì uh, mình dùng cái component này để tạo để xóa đi đây mình dùng component này mình tạo nhanh hơn này đó để tạo ra xong mình explore ra và để ra được hình dạng là thì mình à, coi mình à, có cái nào thì lót của mình ra đó là xong thì mình explore ra hoặc là cái nào thừa thì mình xóa đi Đấy, nó sẽ nhanh hơn là mình tạo từ đầu nào thừa thì xóa đi thôi rồi di chuyển nó vào đây cũng dư một tấm này rồi di chuyển này vào thậm tình tự của con được đo được từ nó vào hả? mua vào đây mình cứ sửa lại cho nó đúng rồi đó cái mặt bích mình xóa đây rồi đó, à, bây giờ mình muốn tạo ra component như thế này thì ban đầu mình sẽ vào đây define custom component chọn loại là liên kết mình đang liên kết chọn liên kết đúng rồi đặt tên đặt tên là gì cũng được xong rồi chọn cái đối tượng nằm trong component cái đối tượng này cần trôn thì nhấn chữ cần trôn để chọn cần cái ốc nữa rồi nét rồi men pad men pad là chọn cái này để chọn à, một pad thôi đây nét secondary pad có thể chọn nhiều pad đây mới làm quen thì mình chọn một cái này thôi rồi finish rồi là xong thành có ban lần mình xóa thử mình được coi được chưa đấy mình đặt tên là AA ở đây bấm vào đây kích vào đây kích vào đây là nó ra mình thử liên kết các chỗ khác nó kích vào đây là nó ra không thì cái này nó kích thước của cái này nó sẽ chưa thay đổi được nó chỉ cố định là kích thước như thế này thôi cái bài hướng dẫn này à, là giúp các bạn à, làm quen với cách tạo à, component trước thôi thì các bài sau thì độ khó sẽ tăng dần lên thì bài đầu tiên thì mình à, chỉ cần tạo ra được như vậy là đã thành công rồi và cái này nó có ứng dụng là để copy từ chỗ này sang chỗ khác hoặc là từ cái mô đồ này sang mô đồ khác ví dụ như là mình muốn copy cái khung này sang một cái model khác thì mình làm như thế này vào cái ba gạch đây define custom component chọn loại path và tên tên gì cũng được nè, mình chọn mình lưu ý là nhớ bật hết các cái đường này lên các đường cắt này nè mình nhấp đôi vào màn hình đây display bật lên chọn bật hai này lên fitting and cut and add material đây sau đó mình chọn nét xong rồi chọn à, hai điểm finish đó là nó tạo thành component rồi bây giờ mình thử thêm vào chỗ khác thử coi đây nó tạo ở đây lập nhấn tên ven để tìm này. bấm chỗ này kéo lên hai điểm đó là nó sẽ tạo ra được bây giờ muốn bỏ sang bản vẽ khác thì mình nhấn chuột phải vào đây mình phúc lịch ra như desktop van, save vào desktop rồi mình mở một lẽ khác lên add vào rồi mình mở cái model khác lên giờ muốn add vào đây làm sao thì mình vào đây import custom component chọn cái chỗ lúc nãy mình xuất ra van đây open bấm thầy search van bấm ra rồi chọn hai điểm đó là nó tạo ra được bây giờ mình có thể di chuyển đúng vị trí của mình thôi